Xin chào mọi người, hôm nay Lily trở lại làm một cái video về skincare Bởi vì là mình đã get Sephora uh, <laughs> Mình cũng không có quá nhiều sản phẩm đâu nhưng mà mình pick up toàn là đồ Hàn Quốc không à Cái đầu tiên là một cái hộp trial kit của Laneige uh, Cái này là value 26 đồng nhưng mà mình mua thì hình như chỉ có 18 đồng mà thôi Trong này thì nó có một cái Multi Cleanser là sữa rửa mặt của Laneige và mình cực kỳ thích cái sản phẩm này luôn Nó thơm một cái mùi mà nó cao sang quyền quý dễ sợ luôn Và hồi nhỏ mình có um, giữ một cái em bé này mà kiểu giống như là nó cũng em bé con nhà giàu á nó thơm cái mùi này nè mỗi lần mình tắm cho nó nó có một cái sữa tắm thơm gì nè xong lúc mà mình rửa mặt cái này á bao nhiêu gọi là hồi ức nó trở về <laughs> và mình cực kỳ thích cái mùi này luôn à, nó có những cái hộp rất rất là nhỏ để mình lấy đi da chết á và mình rất là thích cái này khi mà đang có một makeup full face á và rửa cái này là nó cũng đi hết luôn thành ra là cực kỳ cực kỳ thích khi mà mình xài hết cái sữa rửa mặt hiện tại của mình bây giờ mình sẽ đi mua cái full size của cái này và tiếp theo trong đó thì nó có một cái Bright Renew Origins Cream này thì mình không có quá nhiều ý kiến bởi vì là mình cũng không cần da trắng mấy thành ra là mình cũng thật sự cũng chưa xài qua cái này nhiều nhưng mà cái sản phẩm tiếp theo là cái Laneige Water Sleeping Mask cái sản phẩm này thì là rất rất nổi tiếng của Laneige, Cái mask này rất là tuyệt vời, rất là mát trên da và khi mà bạn đắp lên trên mặt xong rồi đi ngủ á Có một điều mình không thích đó là nó hơi bị dính dính á, nó không có khô liền Chắc là bởi vì cái độ dưỡng ẩm của cái kem này rất là cao Thành ra khi mà mình đánh lên trên da thì nó dính dính Nhưng mà nếu bạn không thích cảm giác đó thì có thể đánh ít lại á Khi mà mình mới dùng mình chưa có rành á, thành ra mình cứ đánh kiểu hoành tráng trên mặt và nó rất rịch à thành ra nếu mà đánh ít lần một tí thì có thể nó sẽ đỡ cái độ dính hơn chắc là mình sẽ đi mua full size và mình để dành cái này để khi nào đi du lịch mình xài cái tiếp theo là một cái Bright Renew Original Serum um, và mình cũng không có <laughs> nhiều ý kiến về cái sản phẩm này bởi vì là mình thật sự mình trước khi mà mua cái kit này mình đã mua một cái kit um, khác nó có Ờ, cả toner, lotion này nọ và mình thử qua hết thì là mình chỉ thích nhất là cái sữa rửa mặt và cái mask mà thôi um, cái lotion mà để đánh lên trên mặt thì cũng rất là tuyệt vời nhưng mà mình đã có nhiều cái lotion cho mặt khác hiện tại mình chưa sử dụng hết và nó cũng kiểu ngang ngửa nhau thôi nên mình không có gì quá là ấn tượng nhưng mà mình thích nhất là sản phẩm này thành ra là <laughs> mình đã đem đổi cái đó để lấy cái này thì nó rẻ tiền hơn và nếu như mà các bạn không muốn mua nguyên một cái um, full size á mình không biết là ở Việt Nam thì họ có bán như vậy không nhưng mà mình rất là thích là nó làm một cái kit gì nó còn có một cái kit nhỏ hơn nữa Nói chung là mình có ấn tượng rất tốt với là Laneige Cái packaging rất là dễ thương Mỗi lần mà mình thấy cái gì mà kiểu mini á là trời mình rất là thích Và mùi của là Laneige thì cũng Nếu như bạn nào không thích mùi thì mình nghĩ cái này khá là nặng Nhưng mà mình thì mình thích uh, những sản phẩm mà nó có mùi thơm Cho nên là mình rất rất thích cái bộ này và giá cũng cực kỳ ok luôn thành ra là điểm 10 cho chất lượng Tiếp theo đó là một cái mask hat Cái này là Egg Mousse Pack của hãng Too Cool For School Ủa, thành ra để là lên New York ta Mình tưởng cái này là đồ Hàn Quốc mà Cái này đằng sau cái hộp là Made in Korea mà Nhưng mà bên này thì là Brooklyn, New York Hiệu chết liền Wow, cái packaging này rất ư là bối rối nó là một cái chai giống như là kem cạo rau vậy đó uh, <laughs> nhưng mà mình không biết sao mình kiểu rất là thích vì nó rất là lạ khi mà xịt ra thì nó phôn giống như là kem cạo rau và mình trét lên mặt cho thấy có cảm giác giống như là feel like a million bucks you know giống như mình có cảm giác mình giàu có cao sang mình đã sử dụng cái mask này được hai lần và mình thấy là sau khi mà rửa mặt thì da mình cái độ đàn hồi nó rất là đã và nếu mà gọi là xuất sắc thì mình không có chấm em nữ xuất sắc đâu nhưng mà nó là một cái concept rất là lạ và rất là thú vị khi mà mình uh, sử dụng cho nên nếu bạn nào có cơ hội thì hãy nhớ um, thử nha và sản phẩm tiếp theo là Shiseido um, nói chung là kem chống nắng Shiseido 50 à, SPF Plus Cái này có thể sử dụng dưới nước rất là thích Bởi vì là cái dung lượng của nó khá là nhiều Cái bình này là được 100ml Và mình không biết là mình dùng bao giờ mới hết <laughs> Bởi vì mình thật sự rất là lười kiểu mà gọi là làm skincare rồi nọ thành ra mình mới mua mấy cái này về để gọi là động viên bản thân <laughs> để làm skincare. um, thì là gần đây mình tự nhiên có cảm giác là mình phải cần bảo vệ da mình nhiều hơn tại vì mình là một cái đứa rất là bất cần và không bao giờ kiểu đánh um, sunscreen á khi mà mình đi tắm biển mình cũng không cần sunscreen luôn à, bởi vì mình thích cái màu da rám nắng với mình thấy là nó kiểu rất là khỏe mạnh nhưng mà gần đây mình quyết định là mình nên xài cái này bởi vì là mình khá là già rồi <laughs> mình không muốn là tương lai da mặt mình nó nhăn nheo này nọ thành ra mình mới đầu tư vào cái em này và mình có đi xem một số gọi là cái kem chống nắng khác thì mình thấy cái này là ok nhất bởi vì nói chung cái hãng này nó cũng rất là nổi tiếng uh, và phù hợp cho da người châu Á mình rất là thích cái kết cấu của cái kem này bởi vì nó rất là lỏng giống như là nước vậy đó và khi mà đánh lên mặt á, thì nó rất là dễ tán ra da và nó không có làm cho cái da mặt mình trắng bệt giống như những cái kem chống nắng khác và nó không có bị dầu tại vì thường mình không biết nữa những cái kem chống nắng khác mà đây mình tắm cái tắm biển á thì nó rất là dầu so yeah mình ờ, đang thí nghiệm với cái em này và tiếp theo là một số sample mình có được ở Kills Kills Trời ơi biết đọc cái hiệu này chết liền á hồi nào giờ mình không bao giờ bước vào cái tiệm đó bởi vì mình nghĩ là đồ trong đó là đồ kiểu siêu mắc tiền nhưng mình lại đi sắm đồ ở Sephora like girl mình không hiểu sao nữa tại vì là thấy nhìn cái tiệm đó sang trọng quá nghĩ cho mình bước vào đó không có đủ tiền mua nhưng mà gần đây thì mình xem youtube thấy rất là nhiều người dùng thành ra mình mới lên lại mình xem giá thì ớ cái hãng này đâu có mắc tí nào đâu giá cũng rất là bình dân luôn á um, và mình có được một cái Ultra Facial Oil Free Cleanser cái này là một cái toner và cái này là lotion ba cái sample và những cái mà mình gọi là muốn mua thì bữa đó nó sold out bó tay luôn thành ra mình lấy sample và cái này là creamy eye treatment với lại bơ và mình nghe rất là nhiều cái điều tốt về cái này thành ra là mình mới xin sample về xài nhưng bây giờ cũng chưa xài nữa à, bởi vì mình vẫn còn kem mắt của mình của clinic mình đang muốn dùng hết nhưng mà hôm nào mình trở lại mình sẽ mua cái này và có thể sẽ làm review cho các bạn nhưng mà chắc cái sản phẩm này cũng không có gì gọi là xa lạ với các bạn có mình kiểu nhà quê bây giờ mới biết uh, nhưng mà mình rất là thích và khi bước vào cái tiệm đó người ta rất là nice với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 ngày hôm nay và các bạn đừng quên subscribe cho mình để không lỡ những video sắp tới và cho mình một cái thumbs up nếu các bạn enjoy video này um, các bạn cũng đừng quên subscribe cho vlog channel của tớ nha Thank you for watching và mình sẽ gặp lại các bạn trong video lần tới Bye! ai chụp lại được hình thì xin đa tạ với tụi mình đã cố gắng quay nhưng mà nó quá <laughs> nhanh nên không kịp vâng,